Chào tất cả mọi người, tôi là Phương đến từ kênh bên nông sản Phan Thiết thì à, đã rất lâu rồi tôi mới quay trở lại à, Nova World Phan Thiết vì à, lý do dịch bệnh nên Phan Thiết có rất là nhiều cái chốt để kiểm soát dịch bệnh thì ngày hôm nay là ngày mùng 10 ngày 20 tháng 10 năm 2021 thì các cái chốt để kiểm soát dịch bệnh ở tại thành phố Phan Thiết đã được dỡ bỏ vì thế hôm nay tôi quay trở lại siêu thành phố biển Nova Novago Phan Thiết để quay cho mọi người xem những cái ờ, công trình ở đây hiện tại đã làm tiến độ hạ tầng thế nào rồi thì ờ, ngay phía sau của tôi đây là khách sạn Mozambique Hotel đây là một trong những cái khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao tại ờ, siêu thành phố biển Nova Phan Thiết thì mọi người có thể thấy là Mozambique Hotel hiện tại đã kết nóc hiện tại đã kết nóc nha mọi người đó mọi người có thể thấy là khách sạn Movenpick Hotel đã làm đến tầng thứ 10 và được uh, kết nóc thì mọi người có thể thấy là có một cái video tôi quay cách đây uh, khoảng uh, hồi uh, tháng 7 hồi tháng 8 chứ năm 2021 cách đây 2 tháng á, thì lúc đó thì uh, Movenpick Hotel mới làm tới từng 6 thôi nhưng hiện tại thì đã làm tới từng 10 và đã kết nóc vì thế mọi người có thể thấy là chủ đầu tư Novaland ờ, mặc dù dịch bệnh nhưng mà bên ờ, chủ đầu tư thì vẫn ờ, cố gắng để tiếp tục xây dựng và đưa các cái công trình sớm đưa vào bàn giao và vận hành để phục vụ du lịch nghỉ dưỡng. Thì đây là cái biểu tượng tại thành phố biển Novago Phan Thiết. Phía sau lưng tôi là nhà hàng Casa Cafe này. À, và mọi người có thể thấy là bên trên ờ, rồi thì có hàng ngàn à, căn thự những căn biệt thự ờ, đơn lập tại ờ, phân khu Florida thì phân khu Florida thì sẽ được bàn giao tới tay khách hàng vào quý 4 năm 2021 và ở bên dưới này thì hàng trăm căn shop house mặt tiền đường lớn để phục vụ kinh doanh các cái cửa hàng à, F&B cửa hàng à, ăn uống đó và mọi người có thể nhìn thấy là hiện tại à, bãi biển tại Nova Gua Phan Thiết với cái chiều dài đường bờ biển để phục vụ việc quý khách có thể tắm là có chiều dài là 1,2 km đã được chủ đầu tư Nova Gua Phan Thiết đã được hoàn thiện thì sau đây tôi sẽ dẫn mọi người đi một vòng để quay lại những cái hạng mục hạ tầng đã được uh, triển khai được Novagua đang thi công và đã những cái hạng mục đã được hoàn thiện để mọi người có thể hình dung rõ hơn về cái tiến độ à, tại Novaco Phan Thiết. Thời điểm này là ngày 20 tháng 10 năm 2021. Cái căn shop house, những cái khách sạn 5 sao, nhà hàng cà phê, những căn à, biệt thự đơn lập hiện tại đã được hoàn thiện và sắp tới sẽ được à, bàn giao cho khách hàng đây là những cái căn à, shop house ở vị trí cực kỳ đắc địa đối diện với những căn shop house này là khu à, công viên biển với 6 hectare Bikini Beach ở phía sau là phân khu Florida với hàng ngàn căn biệt thự biển với rất nhiều màu sắc theo kiến trúc của bang Florida nước Mỹ đây là một cái bang mà du lịch biển rất là nổi tiếng tại à, Mỹ thì à, những cái à, căn biệt thự ở đây là kiến trúc từ những căn biệt thự biển tại bang Florida còn những cái căn shop house phía trước này thì lấy kiến trúc theo kiến trúc của địa Trung Hải thì trước mặt mọi người phía này là những cái hạng mục thuộc công viên biển Bikini Beach 16 hecta đây là hai cái cổng chào rất là lớn tại à, công viên biển Bikini Beach phía đối diện là đường bờ biển dài 1,2 à, km còn phía bên tay phải của tôi là à, hiện tại thì công viên Ocean Kingdom đã hoàn thiện à, cái cổng chào đây là cổng chào của công viên Ocean Kingdom theo chủ đề cướp biển của Caribe đây mọi người có thể thấy cái kia là giống như một cái ờ, cột buồm của ờ, con tàu thì ờ, cái cổng này thì giống như là một cái cổng của những cái tòa lâu đài hiện tại thì các cái xe công trình vẫn đang hoạt động để thi công mặc dù dịch bệnh giờ nó phức tạp nhưng mà tiến độ tại Novago Phan Thiết thì vẫn được đảm bảo rất là tốt Ở ờ, phía sau ờ, của công viên ờ, Ocean Kingdom này thì có hàng ngàn căn biệt thự theo phong cách của Italia là những căn biệt thự Waikiki còn phía trên kia là những căn nhà phố và biệt thự song lập đơn lập tại phân khu Florida À, em quay ờ, xa xa lên trên cho mọi người thấy với quy mô tới 1.000 ờ, hecta và có cái tiến ít ờ, sân gôn theo chuẩn của PGA của Mỹ thì uh, Novago Phan Thiết có một cái sức hút rất lớn đối với những người đầu tư và những cái khách hàng muốn sở hữu một căn second home tại siêu thành phố biển Novago Phan Thiết đây thực sự là một đúng là một cái siêu thành phố biển bởi vì cái quy mô của nó rất là rộng và có hàng à, trăm tiện ích đẳng cấp để phục vụ cư dân ở đây có những cái tiện ích để à, phục vụ về à, chăm sóc sức khỏe về giải trí về thể thao rồi cả về giáo dục nữa có những cái trường đại học bên trong này và có sân vận động của Nova của Văn Thiết thì mọi người có thể thấy là còn những cái uh, à, tua bin gió ở phía sau của Nova của Văn Thiết luôn thì uh, đây là một cái video mà tôi cập nhật lại tiến độ của Nova Văn Thiết ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2021 thì uh, anh chị nào mà có nhu cầu đầu tư tại thị trường Bình Thuận hoặc là có nhu cầu đầu tư tại Novago Văn Thiết thì hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại tôi bỏ trong video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.